thánh thơ từ thiên đình bài số sáu mươi chín thượng dối nhảnh nhổ giảng lúc 10 giờ 48 phút ngày 17 tháng 7 năm 2000 hai mươi hai Thượng đế ban lệnh Thánh thần ban phát những loại loài người hãy lắng nghe lời ngày mai thế giới sau cuộc chiến tranh sẽ là hòa bình thống nhất dân tộc mọi miền trải đất làm cho cuộc sống muôn loài muôn người hòa thuận nhân ái đó là cuộc sống của thời thượng ngương hành trình sắp đạt tính từ 25 đến năm 30 bắt đầu giai đoạn hoàn thiện hoàn tất đó con người sống bằng tâm linh coi trọng tinh thần giá trội phẩm chất giá trội con người nhân cách nhân phẩm cao hơn vật chất lành nhân ái kính tin thưởng đế chính là tâm linh mà trời muốn giảng xuống cho nhân loại hiểu rõ điều này cho nên giờ này con nào chưa thấu thì mau học hỏi tâm luân là rồi tại sao cần phải thẩm sâu hiểu rõ mà làm theo gương của Phật đã dạy tâm linh chính là lời giải ơn chiên theo bẫy lâu nay dạy dỗ con hiền sống đời đạo đức sống mà không đạo thời không có đức chống mà không được ắt thôi không đẻo Cho nên đạo đức Tức là thôi cười của Phật Thánh Tiên con chấp nhận hy sinh vật chất hy sinh thân mình thời đạo liền tới phước sẽ hiện ra phước đức đầy đủ thì tâm con sáng chẳng cần mong cầu bình an tự đến cuộc sống no đủ sẽ tìm đến con ngày đó không xa nếu con thời đi buông bỏ tâm tham rời bỏ dục ái của đời vô thường thì thoáng lòng trời đòn rọi giáng xuống đã được giảm nhẹ nắng tay cũng sẽ qua đời mau lẹ đó lời nhắn nhủ của ta hôm nay gửi tới toàn cầu 笑。